Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Coach cùng với Bếp nha Hôm nay Weekend Coach sẽ giới thiệu tới cả nhà món ăn khá đặc biệt đó là món tàu hủ thúi của người Đài Loan các bạn à, Và quan trọng hơn là Weekend Coach sẽ hiểu cả nhà cách làm rất là đơn giản nha Và ra chúng ta sẽ có thêm một món nữa đó là món làm chao các bạn nha à, Mình sẽ làm tàu hủ thành chao luôn các bạn à, Rất là hay các bạn nha rồi nguyên liệu chúng ta sẽ có là tàu hũ bạn nha mình sẽ cắt nhỏ mình sẽ lau khô mình sẽ ủ bạn nha ủ khoảng tầm 3 năm ngày các bạn ở các bạn ủ kín đó. đó khi nào mình thấy mà nó cái móc nó ra cái màu vàng vàng các bạn là ok bạn nha nó ủ sẽ có nhiều loại ủ bạn nha nó sẽ ra nhiều loại men khác nhau ok và sau khi có cái phần ờ, tàu hũ mình đã ủ rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để mình làm cái phần cháo bạn nha mình sẽ có muối các bạn khoảng cỡ hai ba gram muối cùng với 10 gram ờ, ớt và 5 gram cam thảo và 5 gram ờ, siêu tiêu luôn nha đó nó tạo mùi thơm rất là đặc biệt các bạn mình sẽ trộn hết nguyên liệu này lại với nhau nha rồi sau khi ờ, nguyên liệu thì mình trộn với nhau mình sẽ cho vào hũ mình đã ủ lên men các bạn mình sẽ cho chừng một cái phần nước muối các bạn nha tức là mình ngâm với nước muối để diệt hết những cái nào mà những nguyên khuẩn nào mà như là mấy cái ấu trùng trứng hay ấu trùng của ruồi á bạn có sạch sẽ luôn rồi mình sẽ cho nước và cùng với hòa với chút muối vào nha Đó. thì à, về cái à, ủ cái phần uh, tàu hũ á để mà nó lên men vàng này á đó đúng đúng cái mùi thơm á còn mùi thơm tới một cái mùi mà hút húi á đó, mà ăn rất là ngon béo béo các bạn thì các bạn phải cắt nhỏ nha mình sẽ ủ uh, cái mẹt mà nó sẽ có cái lỗ thoát khí á và nhiệt độ đừng có nóng quá tầm khoảng cỡ 27 28 độ các bạn nó sẽ lên men rất là tốt nha khoảng hai ba ngày là có rồi đó à, nhất là mình ủ kính quá các bạn kính quá nó sẽ không có được lên men tốt như vậy phải để cái vi sinh nó không khí vô thì nó sẽ lên men tốt hơn à, và tàu ủ nào mà càng lớn á, thì sẽ ủ lâu hơn các bạn nha tàu ủ nhỏ sẽ ủ lẹ hơn à, bây giờ mình sẽ à, lấy tàu mình sẽ ngang chừng một cái phần ngâm phần nước nước muối các bạn đó diệt những vi sinh mà mà như vi sinh ấu trùng mà đó trong đó sau đó mình sẽ lăn qua cái phần mà bột ờ, gia vị nãy á mình sẽ ngâm với cái phần ờ, rượu nước rượu đó. để mình để khoảng 7 đến 10 10 ngày á mình sẽ hành trao rồi nha đó, đơn giản thôi Ok và mình đã ngâm được khoảng 50 phút rồi bây giờ mình sẽ vớt cái phần tàu hủ này la và mình sẽ à, nhúng qua cái phần gia vị nãy mình đã trộn vào và sau đó mình sẽ cho vào cái ờ, cái lọ mình nha loại thủy tinh thì nóc thì thủy tinh càng tốt các bạn đó, không có mình dùng loại nhựa nha rồi ok sau khi mình đã à, cho hết những cái à, tàu hũ à, lên men á mà đã ngấm những gia vị đó mình sẽ cho cái phần rượu vào nha các bạn nha đó, các bạn có thể cho rượu nếu mà rượu nhẹ đó đó, thì các bạn hãy cho rượu ờ, không cũng được còn nếu mà rượu nặng thì các bạn hãy pha thêm nước sôi nha nước ấm các bạn đó, cho vào nha ok và sau khi mình đã đổ tới ờ, ngang với cái phần mà tàu hũ men các bạn thì bây giờ mình sẽ uh, co lại bạn nha đó, bịt lại à, mình sẽ bắt đầu ủ nha ủ khoảng tầm 7 đến 10 ngày đó, tới khi đậu nó mềm và rượu nó đã tan hết rồi các bạn đó, thì lúc đó mình sẽ thưởng thức thôi và xong mình chào các bạn nha rồi đó, bây giờ đã được 7 ngày hơn các bạn đó, hủ đã lên men và rất là mềm rất là thơm và ngon nha bây giờ mình sẽ cho ra thưởng thức nào Đây, cái nhà nhìn ngon không? Đó, tàu hũ rất là mềm và thơm các bạn nha Ăn rất là ngọt, ngon luôn các bạn ơi Rồi, bây giờ mình sẽ làm tiếp cái phần mà tàu hũ thú cho các bạn xem luôn nha Ok, và tàu hũ thú mình cũng vậy Mình sẽ cắt cái miếng to hơn xíu Rồi mình sẽ ờ, ờ, ủ ờ, cũng khoảng từ 3 đến 5 ngày các bạn nha để lên móc các bạn Đó, các bạn xem thấy không à, nhiệt độ khác nhau rồi các bạn ủ ở nơi khác nhau hoặc là tàu hũ lớn nhỏ khác nhau nó sẽ thay đổi ở cái phần men lên khác nhau vậy không đó. rồi ví dụ mà nếu cái tàu hũ mà khô quá nó cũng sẽ lên men khác à, tàu hũ mà đặc quá cũng sẽ lên men khác bạn nha đó. rất là nhiều lý do đó. Đó, mỗi lên men sẽ có mùi vị khác nhau bạn nha tổ tàu sẽ hay do đó các bạn rồi thì à, tổ hũ cũng tương tự à, cách làm của phần trao thôi thì mình sẽ lên men sau đó mình cũng sẽ à, à, gọi là nhúng vào cái phần mà nước muối các bạn nha đó, để diệt hết những ấu trùng sau đó mình sẽ à, tẩm cái gia vị đó, nhỏ giống nãy đó. sau đó thì mình sẽ chiên lên đó, mình sẽ đựng với tương ớt đó, tương cà rau gì đó à, ngon các bạn nha Ok và tàu hũ mình đã ngâm nước muối được đó, ờ, 50 phút rồi bây giờ mình sẽ vớt tàu hũ ra đó, mình sẽ chuẩn bị tổng như vậy mình chuẩn bị ờ, mình chiên luôn nha thì tàu hũ này các bạn nào muốn ăn ờ, nó thúi hơn thì có thể là ủ lâu hơn nha đó, nó sẽ thúi hơn nữa các bạn nha đó, tại các bạn muốn nó thúi nhiều hay ít rồi có một cách nữa là mình có mình ủ bằng cách mình ngâm với cái nước mà nước măng các bạn đó, nước măng đó rồi, dạ, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái nước mà nước rau củ mà mình ngâm lâu các bạn nó lên men chua mình sẽ ủ từ đó cũng được nó, nó sẽ giống vị ở ngoài chỗ những chỗ mình giờ đà đang thấy ủ đó à, kiểu này kiểu ủ hay kiểu cực cơ bản nhất các bạn nha đó. Rồi, bây giờ mình đắt những gia vị uh, muối muối nè ớt tiêu nè đó những cái gia vị hồi nãy các bạn đó, đó mình sẽ chiên các bạn nha ok mình chuẩn bị sẵn một nồi dầu các bạn nha đó, mình sẽ chi ngập dầu các bạn nha đó. sẽ giòn rụng các bạn bên ngoài và trong rất là mềm đó, béo béo bên trong rất ngon các bạn nha Rồi có hơi mùi thum thủm <laughs> đặc trưng các bạn thì các bạn cứ thử làm món này đi các bạn làm ba bốn lần á, thì mỗi lần sẽ ra một cái vị thú khác nhau nó rất là hay các bạn đó, mình đã thử nghiệm vài lần á, mỗi lần là sẽ khác nhau tại vì nó sẽ thay đổi tùy theo cái tàu hũ mình mua đặc hay là lỏng tùy theo các bạn lúc mà các bạn ở cái ủ mình đã à, tầm tàu hũ khô nó sẽ là men khác mà tàu hũ còn chút nước sẽ mang khác nha nhiệt độ nữa ở ờ, kính hay là không kính thay đổi luôn nó sẽ mang khác nữa hay các bạn à, mình à, tốt nhất á, là mình nên để tàu hũ nó còn hơi ướt chút xíu và mình ủ phải có chỗ cho không khí vô á nó sẽ đem men là tốt bạn nha đó, đừng cái kính quá mà cũng đừng tàu hũ nó khô quá đó đó các bạn thấy không tàu hũ mình chiên nên mà rất bạn rất đẹp nha các bạn nào muốn ăn giòn thì hãy chiên lại hai lần các bạn nha mình chiên lần đầu sau đó mình chiên lần hai nữa sẽ rất là giòn các bạn là hơi mực ngon luôn nha rồi thì là xong món tàu hũ thúi các bạn rất đơn giản luôn đó, mình chuẩn bị trang trí và mình rất ăn rất ăn các bạn ơi đó. tên tên tên tên rồi các bạn ơi chúng ta đã xong một mĩa tàu hủ thúi rồi các bạn ơi thúi nhiều khi ít là do mình vậy các bạn nha ở ủ nhiều ít sẽ thúi nhiều ít các bạn nha ở, ủ đúng cách sẽ rất là ngon luôn các bạn rồi chúng ta hãy thử một lần nếm thử món ăn đậu thúi này xem như thế nào các bạn nha à, có hứng thú như là trên bất cứ chuyện không à, <laughs> ăn rất là ngon giòn bên ngoài và thơm thưởng bên trong à, ấy béo bên trong nữa rất là ngon chấm với một chút xíu tương ớt tương đen nữa các bạn đó rất là ngon nha cả nhà nha đó, chưa kể gia vị bạn nêm các bạn đó rất là thơm luôn kiểu miền hoa các bạn nha đó. xiêm tiêu cam thảo ừ. rồi tuyệt vời luôn cả nhà ơi chúc cả nhà bao nhiêu phút giây thư giãn độc đáo với món ăn này nha hẹn gặp cả nhà ở clip sau bye bye